phải phong mang trợn mắt khi bị nghẹt bồn cầu. Vợ bạn khổ sở khi bị tắc bồn rửa bát vì thức ăn động lại. Bồn lavabo rửa mặt tràn đầy nước do tóc thừa rơi vãi. Bạn đừng lo, vì giờ đây những vấn đề nhức nhối đó chỉ cần trong vài thao tác đơn giản với sản phẩm thế hệ mới sẽ giúp bạn xóa tan mọi tích tụ trong đường ống nhà bạn. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách đó chính là có ngay chuyên gia, dụng cụ thông tắc chuyên nghiệp cao cấp cơn lốc xoáy Tornado sản xuất 100% tại Việt Nam với tiêu chuẩn châu Âu, giúp bạn lấy đi các vật cản làm tắc nghẽn đường ống nhà bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với thiết kế đường dây thép lò xo dài lên đến 5 m để có thể thông mọi đường ống, bạn chỉ cần vặn, vặn, vặn, đưa dây thép vào bên trong và xoay, xoay, xoay tay cầm để đoạn dây đến được chỗ vật cản. Lại vặn, vặn, vặn và thu dây về. Thao tác vô cùng đơn giản để phụ nữ cũng có thể làm được. Bất kỳ vật cản nào cũng được triệt tiêu tận gốc dù nằm sâu bên trong nhờ các đầu lò xo thông minh. Bạn nhìn xem, thật bất ngờ, vật cản đáng ghét đã được lấy ra một cách dễ dàng. Giờ đây, việc thông bồn vệ sinh không còn làm bạn mất nhiều công sức, hì hục với các dụng cụ phức tạp hay tốn nhiều thời gian và tiền của để gọi thợ đến sửa nữa. Còn thông bồn rửa bát thì sao? Chỉ cần kéo, thả, xoay như thế này thôi Thật khó chịu khi bồn rửa bát luôn đầy nước bẩn sau khi rửa. Các thức ăn, dầu mỡ tồn động bám lại làm tắc nghẽn. Hãy vui lên vì những điều đó sẽ không còn nữa đâu khi những rác thải làm tắc nghẽn đường ống nhà bạn đã được đẩy ra hoàn toàn với dụng cụ thông tắc Tornado. Không chỉ lấy ra các vật cản mà dụng cụ này còn có thể nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, lớp dầu mỡ bám dính trên thành ống, vùng vệ sinh, ống thoát nước nhà tắm, ống thoát nước ngoài sân thượng, ban công, lavabo, bồn rửa chén, mọi đường ống bỗng trở nên thông thoáng một cách thần kỳ. Cách sử dụng của công cụ này vô cùng vô cùng đơn giản đó nha. Bạn chỉ cần vặn chốt trên thân máy để xả dây thép và kéo dây thép để đưa vào đường ống. Những đường ống thường không thẳng như ý muốn của chúng ta mà có những đoạn gấp khúc chữ T, chữ L. Đừng lo lắng, hãy vặn chốt khóa dây thép lại và vừa xoay tay cầm vừa nhấn xuống để đoạn dây thép tự động cong theo đường ống, sau đó mở lại chốt và tiếp tục kéo dây để đoạn dây thép có thể vượt qua những đoạn gấp khúc trong đường ống. Bạn có thể tiếp tục vặn chốt, kéo dây, xoay tay cầm như thế cho đến khi vật cản được đẩy hẳn xuống hầm, hoặc bạn cũng có thể thù dây thép để kéo vật cản ra từ đường ống. Thiết kế vỏ nhựa sạch sẽ, bắt mắt, gọn nhẹ, trọng lượng chưa đến 1 kg. Đặc biệt, dây thép không xỉ có các đầu lò xo thông minh chiều dài lên đến 5 mét để bạn có thể đẩy dài hay thu ngắn tùy theo đường ống nhà mình. Chốt khóa an toàn giúp cố định dây thép vào bên trong thân máy. Xin nhắc lại, khi sử dụng tay quay để dây thép uốn cong theo đường ống bạn cần phải khóa chốt an toàn nhưng sau đó bạn phải mở chốt lại thì mới có thể tiếp tục kéo được dây thép dài ra ngoài ra trên thang máy còn có tay cầm để bạn dễ dàng diệt máy trong quá trình thao tác đơn giản nhanh chóng hiệu quả đó là những gì mà dụng cụ này đem lại Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu dụng cụ thông tắc chuyên nghiệp Tornado. Dụng cụ thông tắc Tornado giải quyết nỗi lo tắc nghẽn cho gia đình bạn. Ở đâu tắc nghẽn, ở đó có Tornado.